Ai đeo kính đi đến, bà lão mới dám chạy ra ngoài than oán, nói em gái cậu lại bắt đầu phát bệnh điên nữa rồi, việc tốt không làm lại làm những việc hèn hạ, làm những việc không đâu ra đâu. Anh trai đeo kính nghe xong thì rất tức giận, anh đáp trả bà ta, trách mắng con người hèn hạ cả một đời, khác gì heo dưới lưỡi dao. Bà đấy, sống lãng phí không khí, chết lãng phí đất trôn. Bà lão á khẩu không biết phải nói gì. Sau đó anh trai đến nhà của Thúy Hoa, nói cô đừng cứ du rú trong nhà, ra ngoài tìm một công việc không phải tốt hơn sao? Anh ta hy vọng em gái có thể phấn chấn lên. Nghe những lời này, Thúy Hoa bất giác rơi nước mắt. Nhìn thấy em gái khóc, anh trai cảm thấy rất đau xót. Tuy anh trai đeo kính nhân phẩm không tốt nhưng anh ta vẫn rất yêu thương em gái mình, làm quản lý của khu nhà này cũng là vì để dễ dàng chăm sóc em gái hơn. Nhưng anh trai đeo kính vừa đi, Thúy Hoa lại bắt đầu chặt xương, cô nghiến răng điên cuồng chặt loạn xạ, không hề để ý mọi thứ xung quanh. Bà lão hàng xóm không thể nào chịu nổi nữa, lựa chọn báo cảnh sát. Cảnh sát tìm đến nhà nhưng không bắt Thúy Hoa mà chỉ cảnh cáo cô buổi tối phải để mọi người nghỉ ngơi, không được làm phiền. Lúc này đại tráng vừa đi làm về, cảnh sát khuyên anh ấy hãy chăm sóc tốt cho vợ mình, nói rồi rời đi. Nhìn thấy cảnh sát không bắt Thúy Hoa, bà lão không cam tâm, trước khi đi còn đứng ở cầu thang mắng nhiếc Thúy Hoa, không sinh được con là quả báo của cô ta. Việc đầu tiên sau khi đại tráng về nhà là rửa tay, sau khi nghe thấy bà lão chửi rủa Thúy Hoa không sinh được con, môi anh ấy lại bắt đầu run lên, hóa ra nỗi đau của anh ấy là không có con. Trước kia Thúy Hoa cũng từng mang thai, chỉ là bất cẩn trượt ngã, sau khi sảy thai cô mất đi khả năng sinh con. Chuyện này vốn là nỗi đau của hai vợ chồng, Sáng sớm ngày hôm sau, Thúy Hoa nhìn thấy tin tức lại một người phụ nữ bị sát hại trên báo. Sau khi đại tráng đi làm, Thúy Hoa đột nhiên vứt tấm ảnh đứa trẻ trên tường đi, kể cả quần áo và đồ chơi chuẩn bị cho con trước kia cũng thế. Buổi tối, khi đại tráng trở về, anh hỏi cô quần áo và đồ chơi của con đâu. Đại tráng đau khổ hét lên, Thúy Hoa vẫn bình thản, nói rằng vứt hết rồi, không có con thì giữ những thứ này lại làm gì, sau này cũng không thể có con được nữa. Đại tráng ôm đầu, ngồi thẩn thờ trên đất, rất lâu sau vẫn không bình tĩnh lại được. Một lát sau, anh ấy đi xuống lầu lái xe bỏ đi. Thấy đại tráng mãi chưa về, Thúy Hoa gọi anh trai đến cùng mình ăn cơm. Thức ăn vẫn là một món mặn và một món rau như cũ. Thúy Hoa khuyên anh trai đừng chơi mặt trược suốt đêm nữa, như thế không tốt cho sức khỏe. Nửa đêm, sau khi ổn định lại tâm trạng, đại tráng trở về, nhưng nhìn thấy bà lão đang ở dưới nhà đánh vào mấy người giấy, miệng không ngừng chửi rủa Thúy Hoa, cả đời không sinh được con, Cảnh này đã kích thích đại tráng, khóe miệng anh ấy lại bắt đầu giật giật. Anh ấy đi theo bà lão đi lên lầu, không ngờ bà ta lại trượt ngã trong nhà vệ sinh. Vị trí đó trùng hợp lại là nơi Thúy Hoa giật giật khóe miệng bước lên. Sau khi giết người xong thì đi ra ngoài, lại gặp phải anh trai đeo kính đang tuần tra không nói gì, dùng gạch kết liễu anh trai đeo kính. Lúc này anh ấy mới dần dần tỉnh táo lại, sau khi về đến nhà, đại tráng lại bắt đầu rửa tay, Thụy luôn muốn dùng đĩa thịt để ép chồng dừng tay, nhưng đáng tiếc mọi việc không được như ý muốn, mọi thứ không thể nào cứu vãn được nữa rồi. Cuối cùng tôi chỉ muốn nói, không sinh được thì xin nuôi một đứa con đi, có gì to tát đâu, còn đỡ hơn cứ đau lòng như thế, nói không chừng còn thương hơn con ruột nữa chứ, cứ tự làm cho mình khổ.